tối về để tình chuyện làm ăn chờ ngày sau khi duyên thắm tơ hồng thế mà mới chỉ được nửa năm người ta bảo em lấy chồng ôi cớ sao em lại lỡ vôi lỡ vàng yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi cho mối tôi tôi biết đường mà thôi áo gấm xe hoa đưa em qua với người câu hứa khi xưa thôi chín bò làm mới chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình nghe về nghe về là nghe về là gốc anh huy này cũng tốt mà chị quỳnh này cũng xinh hai bên đồng tình là gia đình ý Nói xin chữ ký nó ủy và đã công cho đã chế mấy đèn để có thương anh Thì mau cần gói về nhà với anh với anh Mẹ anh đang mong có cháu nó là tình hình mình hãy tính nhanh Thương em thì cũng đã lâu chỉ cần cho em đồng ý gật đầu ấy mà biết em rất làm cô dâu đầu anh như muốn nổi tung về sau Anh biết anh chẳng bằng ai nhưng như cái sao cao mét bảy hai Nghề nghiệp anh chưa ổn định đất làm mãi cũng chỉ đủ em gian cao cửa rộng Em chẳng lo nghĩ đến chuyện tương lai Anh đây với đôi bàn tay trắng làm sao có quyền tàn trích được ai Vậy là em đã quên đi hết rồi Từng lời hứa đó chỉ mới hôm qua Từng ngày mong yêu thương kia hé trồi Thôi đành phải tàn nhành hoa Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi Cho mỗi tơ vương tôi biết đường mà thôi Áo gấm xe hoa đưa em qua với người Câu hứa khi xưa thôi chín bò làm mười Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình Hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình cứ thế trôi qua bao nhiêu lần trông chờ lời hứa với tôi lúc khi xưa người có nhớ thắm mối duyên em đã quên ở nơi này một mình tôi trông chờ vào ai ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi Cho mối tơ vương tôi biết đường mà thôi Áo gấm xe hoa đưa em qua với người Câu hứa khi xưa thôi chín bò làm mới Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình Hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình